Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm cách ờ, làm sao để sửa được cái lỗi ờ, khi ờ, khởi động bot thì nó có thể báo là phần cứng bị lỗi hoặc là co lỗi CPU lỗi CPU mà nó vẫn chạy được nó kiểu hơi lạ nó chỉ là bị lỗi BIOS hoặc là pin C1 nó bị hết pin thôi đây thì mình có cái ảnh mới tải về ở đây anh xem đây nhá nó báo lỗi này CPU không này machine check có nghĩa là cái lỗi này khi mà uh, nó bị lỗi như này thì khi khởi động máy lên bốt nó chạy tầm uh, một lát thôi nó chỉ chất vu qua thôi thì ờ, chỗ này đây còn ít lỗi còn như ngày trước mình thì hiện nhiều lắm không phải chỉ là một CPU đâu cái này nó là gì CPU này nó là cái số luồng số luồng ở đây nhá xem thông tin đây thì cái ờ, cái CPU không này nó chính là cái đầu tiên này yeah. CPU 1 là cái thứ hai ba bốn năm sáu bảy tám thì khi mà nó bị lỗi như này thì ờ, nó có hai cái trường hợp có thể xảy ra Ờ, khi mà khởi động bot lên rồi vào trong hệ điều điều hành ờ, Linux thì nó có thể chạy bình thường như này không có bất cứ cái lỗi gì ở đây đấy và cái trường hợp thứ hai là khi mà cái ờ, co này cái CPU không này CPU không là cái đầu tiên nó báo lỗi thì cái đường thì cái biểu đồ này nó kéo lên là cái mức trên cao này, trăm thì lỗi ờ, ờ, của nó chỉ cần ờ, một cái luồng này nó bị lỗi thì nó sẽ làm cho cái máy chạy chậm y và thứ hai là khi cái lỗi này xảy ra khi mà bạn thay cái phần cứng khác ừ, có thể là là ram hoặc là các đồ họa mới nó vẫn chưa nhận chưa nhận thì nó mới báo lỗi như này thì bây giờ làm sao để sửa được lỗi này hoặc là cái BIOS ừ, pin BIOS của bạn nó bị hết thì phải thay cái pin à, BIOS mới thì có hai trường hợp xảy ra là lỗi BIOS và trường hợp thứ hai là hết pin BIOS thì tất cả đều xử lý được ở ừ, trên à, cái main part đây mình sẽ phát ra à, quay ở phía bên ngoài cho xem cách sửa như nào đây nó cũng đơn giản lắm nhưng mà tìm ra được ừ, cái sửa này nó cũng mất một khoảng thời gian mình mất tầm khoảng 5 tháng thì sau mình, mình tìm được ra cái cách sửa ok nha giờ mình ờ, ghi đây và quay ra phía bên ờ, ngoài bằng cái ờ, điện thoại của mình ok à, đây là, là cái máy tính của, của mình quay ngoài màn hình thì trông vẻ to khủng bố lắm nhưng mà độ phân giải nó lại thấp lắc hết cả mắt à đây còn luôn bên thì chính thì ở trên một cái cái mainboard của bất cứ cái cây máy tính nào thì nó cũng có một cái pin BIOS đó, phía bên trong này thấy không đây nhìn thấy không zoom lên đấy cục pin này bây gọi là pin BIOS thì à, cái lỗi này thì chỉ sửa bằng một cách duy nhất đó chính là reset BIOS và thay cục pin BIOS khác thì mới có thể sửa được Đấy. bây giờ thì đây mình có đồ máy tính hiện sẵn mình cũng đi sửa máy tính Đấy, ờ, mấy cái này cũng sẵn lắm đây thì uh, ờ, sẽ cái bên uh, ờ, Giga H81 này bạn sẽ thấy là có một cục pin uh, ờ, C1 ở đây thì bây giờ giống như trên cái máy tính của bạn rồi thì uh, đầu tiên thì tháo cái pin này ra, không có lẫy này không, không cần phải tô vít rồi cho tay và ấn nhẹ phát là nó lẩy lên rồi. Đấy, tháo ra như này à mà trước đầu đầu tiên trước khi mà tháo pin C1 thì ra ấy thì bạn, bạn trên cái máy tính nó có một cái nút nguồn đúng không bạn rút hết dây điện ra rút hết điện dây dây điện ra rồi trên đấy nó có một cái nút nguồn này rút hết ra dây điện của máy tính nhá kể cả uh, là dây từ cái màn hình sang nó sang điện này bạn xong rút ra rồi xong bạn uh, giữ nguyên cái nút nguồn máy tính nhá bạn đếm từ 1 cho tới 10 xong rồi nhả ra xong tiếp tục là à, bắt đầu có một cây tháo bạn chỉ cần tháo một cái vỏ thôi tháo một cái vỏ thôi. tháo cái lắp ra để có thể tháo được cục pin này thì à, bạn phải chuẩn bị thêm một cục pin à, dự phòng nữa à, nhà sửa máy tính à, mấy thứ này sẵn lắm không thiếu bạn dạ, đã sắp hết là có một pin duy nhất đây bạn phải thay bằng cục pin ờ, này đây là pin gì đây? tên là 22032 bạn cứ lên trên mạng đặt đúng cục pin uh, vô số đây là CR2032 nhé đặt đúng cục pin như này nhé Đấy, sau khi mà bạn có một cái uh, cục pin này rồi tháo ra xong rồi reset bios bạn nhìn thấy đây nhé nó có một cái vành tròn tròn này đấy tháo ra rồi bạn cầm ngửa như này cái này cục một cục pin này có 10 nghìn bảy nghìn một, cục này không cần phải tiếc không cần phải liếm bẩn ra nhá nhá bạn nhìn thấy cái vành không nó có một cái vành đây nó ngăn giữa cực dương và cực, cực âm bạn giữ này đặt vào đúng cái chỗ này và ờ, đừng để cái, cái âm này nó dính vào đây nhá chập như này nhá ấn như này vào cạnh này giữ đây tầm khoảng 10 giây 12 giây em xong rồi bật nhả ra xong bắt đầu mới bỏ cục pin cũ ra xong lấy cục pin mới và lắp vào và khi sau khi lắp vào rồi khởi động khởi động máy lên lần đầu tiên bạn phải vào bên trong BIOS nhé xong mà nhấn lưu đây mình bỏ 그냥 해보면서 오리권 Đấy. nhà sửa máy tính sẵn kia có một cái khác nha xong mà mình đang chạy cái lệnh Ồ, lỗi này đang chạy thử để cho bạn xem Đây, đang thử cái lệnh này nhưng mà không được thì mình nói luôn là cái số ờ, trên cái trang này của mình và cái trang ờ, blog này thì bạn nên chạy cái lệnh nào thì cái ờ, trên cái trang LED EV này mình chỉ chạy lệnh thử nghiệm thôi nhá còn nếu mà chạy lệnh ngon đấy phải vào cái trang blog.caffeine.gq của mình này ngày thử nghiệm rồi đây này mình sẽ chỉ cho bạn cái lỗi ờ, của mấy cái lệnh này nó, nó có trên cái hệ điều hành Depin ờ, này cái bảng ngon này thì nó phải ở đây đây này hai cái lệnh này khác nhau này đây nhá ở cái chỗ số 7 này, cài đặt vulcan này bạn cài theo cái chạy theo cái lệnh này lâu rồi còn cái này chạy theo cái này là nó bị lỗi nhá đây mình nói trước thì là chạy theo nếu mà cài theo cái lệnh để ở trên này là nó bị lỗi này Đấy. còn chạy theo cái lệnh ở trên này thì ổn chạy ngon lành luôn cái chỗ uh, y y 6 này thì uh, nếu mà chạy theo cái số 7 này được chỉ cái số 9 nó mới chạy được đấy đây là cái ờ, số 7 để chạy fail thì số số 9 này chạy cũng fail lốt và cái số 10 thì mình sẽ ờ, cái cuối cùng số 10 đây mình sẽ để ờ, làm sao để sửa được ở cái chỗ gỡ được cái Y4 ừ, mặc mặc định nó đi theo cái máy mặc định đi theo cái hệ điều hành này gỡ phải gỡ được cái Y4 ra xong nó mới cài được cái Y6 và khi chạy này nhá khi chạy mấy cái lệnh này nhá thì máy của bạn sẽ xuất hiện thêm hai cái lỗi nữa thì test mà còn bây giờ thì à, quay trở lại nhá ví dụ như cái này thay pin BIOS rồi đúng không ví dụ như cái này thay pin à, BIOS rồi bắt đầu bây giờ khởi động lại khởi động cái máy có nghĩa là như giống như kiểu là bạn đang bật vừa bật máy lên ấy vừa thay pin BIOS xong cắm điện vào xong mà bật máy lên nhớ thay cục pin này thì cái, máy đây cái máy tính này mình để bảo mật ba lớp không phải dễ dàng Đấy, cắm vào thì nhận mới được Đấy, thì đầu tiên khi bạn khởi động máy lên rồi vào trong BIOS nó chuyển sang tới phần uh, lưu thôi không cần phải cài đặt bất cứ cái gì nhá ờ, bạn cứ để lưu này nhấn uh, lưu thay đổi và thoát enter phát yes uh, lên luôn cái kia là màn hình bốt chứ không phải màn hình báo lỗi nếu mà nó lỗi thì nó sẽ chạy từ trên xuống báo báo co này phần cứng bị lỗi này Đó. cái máy này của mình bảo mật ba lớp vào được máy này không phải dễ Đây, nhìn máy đâm được không sai có nhầm <laughs> cạc cạc này là cạc uh, châu châu cầy đó ba lớp chưa <coughs> đấy chuyện này thôi là chắc chắn là là sẽ khắc phục được lỗi đấy còn nếu bao nhiêu phần cứng của bạn nó bị lỗi thật ấy, thì ờ, thực sự là cũng chia buồn ngay trước ngày trước mãi sau mình tìm ra mình tháo tung hết tất cả CPU ấy, bỏ ra bỏ ra mà bôi lại keo tản nhiệt các các kiểu tháo cả cạc kia thay cạc mới tháo tông tung hết tất cả cạc ram tháo tất cả mình tưởng gì hóa ra cuối cùng có mỗi con à, pin này nó bị hết đau buồn thế 4 tháng liền rồi ờ, à, video trên đây chắc là hết rồi để tí mình sẽ edit qua qua lại đăng lên rồi đấy cho bạn xem cái mic huyền thoại cắm nó phải nó phải như thế này nó mới nhận gì đó không dây không dây không dây Ờ, nó tự lọc ờ, tự bật echo nó không không chỉnh được cái gì nó lên là nghe cái, ở bên trong nó kiểu nó hơi bị kiểu vang độ cái độ vang của nó thì mình ờ, làm web tất cả đều trên cái máy này file mother file zilla đấy nghịch chơi game biết chơi cả game uh, warframe mấy cái lỗi gì à còn thêm một còn thêm một cái nữa thì dạo này ờ, đi pin ờ, đi pin hơi bị lỗi phần cập nhật này nếu mà khi mà bật lên nhá nó hiện dấu x này nó báo bị lỗi này thì ờ, có một cái kho khác là cái nó là cái kho này cái kho genome này mở mở lên lên chuyển sang cái phần cập nhật này thì nó vẫn cập nhật được bình thường đấy 1759 ok đấy có nghĩa là nếu như mà nó bị à, lỗi cập nhật ở trong phần này nhá trong phần à, cập nhật này đây mình có nâng cấp lên bản là đây nâng cấp lên tận bản là 20.2.4 chạy ngon ngon lành không vấn đề gì đấy. lỗi cập nhật thì chuyển ừ, mở trong cái này để trong cái này mình cũng để đây rồi mà xe máy bây giờ hơi chậm một tí mình ngại chuyển về cái hốt cũ ấy. mình nhấn xóa rồi mình nhấn xóa vào cái hốt cũ rồi mở ra chán lắm đây thì đây thì bạn hỏi là, cái kho đây ở đâu thì mình để ở đây này. đây này à, kho flat pass nhưng mà thực ra thì nó chính là của uh, Zilom đây vào trong này nó ghi là genome này nếu như mà bạn không fix được thì đây là genome software này đấy đấy xin nó luôn trong này nhìn trông ít thôi nhưng mà cả nhiều lắm Giờ sẽ thêm một số thứ ví dụ như là AT desktop này cái này nó chính là cái mã hóa bảo mật để uh, truy cập vào trong cái trang ờ, led led tv truy cập vào cái ờ, Đấy. Thấy chưa? nhìn thấy khóa này, khóa này. Đấy để muốn vào được trang led TV đăng bài viết thì phải, <laughs> phải qua cái này. Thì cứ 60 giây nó thay đổi đổi một cái khóa mới. Đấy, nhấn vào đây, sau mà cứ nhập vào cái khóa đấy thì mới vào được trong để có thể viết bao nhiêu thì có nghĩa là cái website đấy mình bảo bảo bảo cũng bảo mật nó bằng à, ba lớp cho cái phần à, quản trị bảo, bảo mật bằng à, bằng đầu tiên là bằng mật khẩu thư mục này thứ hai là bằng mật khẩu quản trị thứ ba là bằng cái khóa vừa nãy bảo mật ba lớp Um, ai ai mà có thể vượt qua được cái ba lớp bảo mật đấy mình cũng thực sự là bỏ tay đấy chịu nên video tới đây hết rồi cũng không biết có video lần sau dạ. bao nhiêu